Vâng, trận đấu đầu tiên sẽ được bắt đầu. Đội hình ra sân của hai đội gồm Cát Tường, Nhi là số 1, chấm hỏi ngược, VNU Stop và G The, The East. Vâng, The East. Đội hình bên kia gồm uh, T-Dragon, Noodle, Lo Chạy Đi, Emma và MSG Hakha. Ở đây đang có đấu nhau Vâng, và đã có chiến công đầu dành cho bạn à, MSH Khang. Người ra đi đầu tiên đó chính là chấm hỏi ngược. Các Tường và Minh Uyên đang đấu đấu với nhau. Hai người đang tỏ ra mình là những cao thủ hàng đầu về đường viết. Ngang tầm phi cơ của Liên minh huyền thoại. Ở đường dưới, Nút đồ đang đi từ trên xuống dưới đi khắp bản đồ. Anh gánh tim anh là một trong những cao thủ hàng đầu của Chinatown. Cứ để có đấu nhau. Một mình anh Huy cân hết ba thằng. Vâng, đội đỏ đang vì dù dù 3 đánh 2 nhưng đội đỏ vẫn rất chiếm ưu thế nhưng không. DI đã lấy lại tình thế của mình. Đường trên đang có đấu nhau. Liệu anh Hào có thể chiến thắng? Vâng, anh Huy, anh Nhân đã lên. Và anh Th Đấu nhau rất căng thẳng Mặc dù đây là một game vui nhưng các đội đã tập hàng ngày, hàng ngày, hàng đêm Để có thể cống hiến cho ta một trận đấu rất hay Ui Đánh loạn quá mình cũng không biết đọc cái gì luôn ấy Hay quá nhờ Anh Huy kêu đây là một game khó, một game rất dễ để anh Huy có thể vượt qua nhưng hiện tại là anh Huy đã chết. Lại có đấu nhau. Liệu nút đồ có gánh được không? chạy chạy và chạy tím đỏ khá là thon ở đường dưới xin chào bình luận viên nhá <laughs> ok ok chào cả nhà Đã dạ, chưa ai đụng vào là lại là tóc biến rồi. Hay quá nhờ. Nhưng nút đồ vẫn kịp chạy về. Xong lên lung, đội xanh đã xong lên lung. T-Dragon đang chạy lên. Hay quá T-Dragon ơi, anh lại bị bắt. Anh bị bắn hội đồng và anh đã lên bảng điểm số. Lo chạy đi bắn rất đau, như là số 1 cũng bắn rất hay. Vâng, nhưng mà bị... Nhưng cả hai đều đã lên bảng điểm số. Chiến thuật của đội xanh quá tốt khi mà đã dú các tường vào trong à, trụ và không cho cô ấy lên một lần nào cả pha công bá từ đội xanh đội đỏ wow, đang wow wow wow wow wow có sự góp mặt của Minh Uyên wow, là Đức wow. Anh vâng vâng, vâng vâng vâng wow wow wow wow rồi Đức Phi lại Đức Phi Đức Phi Đức Phi Đức Phi lên bảng điểm số rồi Tyrandragon đang gánh tim Tyrandragon oh ờ thật hay là anh ta không bắt vào AD nhưng lại bắt vào cái rầy tim họ ờ, Ôi, một pha anti quá tốt của lo chạy đi ạ à oh, vâng và đương nhiên quá tốt đội đỏ sẽ lấy luôn oh, à. triệu giữa wow một triệu giữa ôi cô ấy đặt tay dạ. lo chạy đi nhưng mà cô ấy bắn rất là khác luôn ôi ôi ôi văn nhân Rồi. nói nếu như văn nhân thắng trận này thì văn nhân sẽ livestream đọc rap cho mọi người xem hả mọi người có đồng ý không ạ <laughs> đồng ý đồng ý đồng ý à, bà Uy Nhi kêu là đến mắt khá là hay bạn Uy Nhi kêu là đến mắt cô chủ nhiệm và xem kìa mọi người đội xanh đang ép đội đỏ rất mạnh Ồ, vâng, đã hai mạng, ba mạng, bốn mạng. Đội xanh đã lấy lại lợi thế của mình. Oh my god. Oh, Cơ Khang trong khi đó đang đẩy lễ và nói quyết định bốn mạng anh ấy quyết định bỏ trụ anh đang đồ đỏ đang hiện tại đang chống bốn vị trí và phòng thủ trong khi đó mất đến gần 30 giây ôi thật là sai lầm cắt tường và phòng thủ làm đúng chén thì cắt tường chứ hai đội đang hai đội đang thua nhau hai đội đang đua nhau để đẩy trụ đội nào sẽ chiến thắng vâng đội xanh đã là đội chiến thắng xin chúc mừng đội xanh ạ là kèo đến từ đội cắt tiên anh Đạt đảm đang với Maloc, chị Phương Oanh với Chrissy, anh Tấn Khải nhân viên hỗ trợ với Diêu, Trona với Bách Khoa, Teonas với Chàng Và đến với team 2, như là số 1, Arthur à, Thế ít là ai đấy mọi người, không biết Việt Nam Unstop là nhân văn nhân, là vị trí Diêu Chúng ta có hai con bài Diêu trong vị à, trong trận đấu ngày hôm nay Và không biết là cái trận so kèo giữa Diêu uh, Giữa Diêu uh, uh, team 1 và Diêu team 2 sẽ như thế nào vậy trận đấu xin được phép bắt đầu bằng não như đúng như chị nói ban đầu là anh Nhân và anh Khải là là những người ngồi cùng cạnh nhau à, cho nên là chắc là là là những cái cái cái cái việc bài vở của nhau cũng đã nắm hết và con rồng chính thức dành cho Jill ở bên phía đội xanh giao tranh đã xảy ra chiêu cuối dành cho Teonat nhưng không trúng ai cả Teonat bật chiêu một Trang đang bắn rất cung rất hay và một pha hỗn chiến ở trong trụ một pha hỗn chiến ở trong trụ vừa mới xảy ra và anh Khoa và chị Trang, cặp đôi AD Sport ở bên phía đội xanh đã lên bảng điểm số. Chỉ còn anh Khải đang uh, đứng ôm trụ và có vẻ như anh Khải sẽ phải lên bảng điểm số rồi. À, thua đã tới. Anh Đạt giám đảng làm gì đây? Anh Đạt giám đảng bị chói và cuối cùng anh Đạt giám đảng không thể làm gì được nữa. Một sự hỗn chiến nó xảy ra ở trên đường đường lên và anh Diêu nhân viên hỗ trợ đã lên bảng điểm số một pha hỗn chiến dưới cuối dành ra Malok rất hay tim xanh đang vùng lên khoa và trang trang trang trang trang trang đã lên bảng rồi trang này khoa đã lên bảng đạt đạt sẽ phải lên bảng và một pha rất hay đến từ vị trí của chiêu họ nhập với cái chỉ số mạng cũng nhỉnh hơn và một pha giao tranh đang xảy ra ở rồng rồng đã dành cho đội đỏ nhân viên hỗ trợ đang bị choáng một pha ulti đến từ nguyên hỗ trợ và hà gục được phanh heo làm gì nữa đây đang ca nhau vì đang đang ca nhau ở trụ Chrissy bật chiếu cuối nhưng không biết để làm gì cả hơi cao chị Cát Tường đã thất tung được chị Phương Anh một pha chiêu hai A Thua đang bật A Thua đang bật cho mình chiêu hai anh anh anh Khải bay vào chiêu cuối rất hay nhưng mà không biết anh Đạt đã phải bỏ mạng lại và anh Khải có thể phải lên bảng điểm số nếu một kill dành cho anh Nhân, anh Nhân vẫn đang là vị trí rất là tỏa sáng trong trận đấu ngày nay và có thể là chị Trang phải lấy bàn điểm số, bắn rất không bắn rất sung, bắn rất sung nhưng có thể là chị Trang sẽ ra về thành công và cái trụ hai đường miss sẽ phải dành cho đội đỏ ngày hôm nay. Điểm số anh đạt dẫn đảng ở trong vị trí ngày hôm nay đang 254. Chúng tôi đang thấy uh, anh không thấy được uh, hình ảnh của anh Đạt ở trong vai trò của anh Đạt ở trong trận đấu ngày hôm nay một cuộc giao tranh đang xảy ra Tim Xanh đang lấy lại Rixi đã ăn được cái trụ nhưng mà rối quá mọi người ơi Khoa đang hết máu Diêu đã ăn được Trang ông phải Diêu đã ăn được uh, vị trí của AD ở bên team đỏ anh Khải đang vẫn rất nỗ lực để có thể gọi là gánh vác cái trận đấu ngày hôm nay team đỏ đã trở lại mạng rừng pha giao tranh đã được diễn ra ở đường mid anh Arthur bay vào Chị Christie đang không làm gì cả Rồi Anh khoa đã lên bàn điểm số Anh nhân viên hỗ trợ vẫn đang cố gắng hết mình Nhưng mà hầu như sát thương là không đủ với sự trâu bò Và chỉ còn một mình anh nàng dâm đảng Đang cố gắng níu lại những hy vọng cuối cùng ở trong trận đấu ngày hôm nay nhưng mà với một cái sát thương và độ trâu khá là mạnh đến từ vị trí của anh Đức Anh thì e rằng là anh Đạt là một tăng cơ nhưng mà vẫn không có được một cái sát thương đủ để có thể uh, níu chân cũng như là để hạ gục ai trong cái tình huống này chị Chrissy đã có một pha anh đạt dâm đạn đã băng lên anh đạt dâm đạn có cơ hội để giết chết được chị cát tường và còn Arthur Arthur có thể như sẽ lui về thành công không lấy thêm cái trụ ở đường trên nữa mà quyết định đâm thẳng Onin đường mid luôn và bây giờ anh đạt nhâm đảng thả chiều một ra nhưng không hụt một ai anh đạt nhâm đảng ulti vào đội hình đối phương nhưng có vẻ như là sát thương là không đủ đội hình quá đối phương quá mạnh tim xanh bắt đầu chết dần anh đạt nhâm đảng lên bàn điểm số chị trang đang bắn vẫn đang bắn rất miệt mài nhưng có thể là sát thương không đủ chị trang chị trang phải lên bảng điểm số trong trường hợp ngày hôm nay anh nhân anh nhân đã đóng băng rồi và nhà lính nhà lính nhà lính nhà lính nhà lính nhà lính và cuối cùng chúng tôi e rằng là cái trận đấu ngày hôm nay đã giành thuộc về team đỏ và chúc mừng team đỏ với một trận đấu quá áp đảo và thành công cũng như là sự cố gắng dành cho đường uh, cho cái đội xanh ngày hôm nay À, trận đấu đã bắt đầu Bot, bot. Bot, bot à? nghe lạ đó. OK, nói chung à, là bạn nam đã bạn nam đã có một pha quấy rừng rất là thành công. Rồi độ nhịp điệu cha cha cha nhưng mà bạn lại bỏ mạng, cũng không làm được gì nhiều mà lại mất cái chiến không đầu thì rất là tiếc. Ừm, không biết nữa. Ồ, đây là chân trận đây là dạ, con dạ. nhất nhì ba ừ. rồi mà đánh đánh ba trận là là đủ rồi chứ nữa. Ờ. Wow, wow, hay, hay, hay! Ờ, một pha combat Sa Long, Sa wow, Long, wow. Long. Thái Long, Thái Long, Thái Long, Thái Long, trận này ờ. tỏa sáng liên tục, quá nhiều highlight. Wow! Wow! Phải dành một lời khen cho Thái Long. Wow, wow, wow, Wow, năm wow, quá! À. wow! Wow! Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow! Pha này chắc Wow, bạn wow! Trang chắc rồi, chắc chắc rồi Wow, Trang ơi, wow, oh my god, wow, Trang chạy wow! được rồi. Sẽ có một Wow, con mắt wow, có thể wow! vượt được giữa thôi. Thái Long đãi, đãi, đãi, đãi tiếp, Ồ, đãi tiếp, được, đãi tiếp, wow, Thái Long, ồ. Thái Long, Thái Long. Wow! Wow, được Thái Long quá! quá khét, Thái Long đánh quá khét. Thái Long vẫn Ôi, tiếp tục ôi. truy sát. Chính sát vậy hông? Ừ, ừ, Wow, wow, nhưng mà Thái Long cuối cùng là chết. Lấy lại được phong độ, hiện tại tỷ số đang là 5-7 nghiêng về phía đội đỏ. Wow, wow, Wow, wow, wow! wow, wow, rồi, Ừ, rồi, rồi, rồi, chết xong rồi. rồi, xong rồi. Ờ, xong, Wow, xong một wow! một mạng cho đội đỏ. Dạ nút vâng. đánh quá hay, nút đồ đánh quá hay, tiếp tục đánh, tiếp tục, Ừ, tiếp wow, vâng, tục truy wow, sát, Nudo wow, lại trời ơi, Nudo. Noodle double kill. Như chúng oh tôi đã đã my chúng chúng tôi đã đề cập đến ngay từ đầu trận đấu thì nút đồ là một trong những cây đại thụ của Liên Quân. Anh ấy là ừ. một con tóc thách đấu của Liên Quân. Tận 3k Oh và my họ god. chuẩn bị oh. có Oh. con rồng thứ ba và có lẽ như thế trận trận này đã nghiêng hẳn về đội đỏ rồi. Ờ, Oh, và oh, rồi, tiếp rồi. nó gây quá nhiều sự khó chịu cho đội ừ. xanh. Trong khi đó thì Thanh Long Thanh Long tới bất ngờ ghê á. Thề Thanh Long đi bất ngờ ghê á. Ê đoạn đầu có thấy ngù ngù ngù mà đoạn chừng đến này nó vậy, "Ê, ê, sắp chết rồi kìa, ê, ê, Hoàng ơi chạy đi Hoàng ơi, vâng, vâng, vâng, vâng, Đu Đô ơi chạy đi, Đức Huy ơi, Đức Huy ơi chạy đi Đức Huy, ô, chết Đức Huy rồi." Xong. Mất khá là nhiều Ô, chỗ rồi. ô, ô, ô. Nếu vẫn theo, ờ, phong độ thế này thì đội ờ. xanh, trong vòng vài ít phút nữa sẽ sẽ biến thành sân bay. Sân nhà của đội, nhà đội xanh sẽ biến sân bay. Oh my god, uh, wow, wow, wow, uh, uh. Đó, quanh năm của bạn ấy, bạn ấy chạy rất nhanh. Wow. Wow. Oh my god, oh my god, oh my god, bạn nó uh, wow, Noodle đã chạy được với số máu còn rất là thấp. Vâng, và à, có vẻ như chủ. trận chiến đang đến rồi. gần gần đến hồi kết rồi các bạn à. Dạ vâng, bạn Phương Anh đang cố đánh đến. Rồi, rồi. <laughs> Liệu có một rồi, uh, cột kèo ở đây không? Rồi. Phương Anh cố đánh đến rồi nhiều. À không, có thể là kèo được nha mọi người. Vâng, À, vâng, ai trường bình luận hay quá kìa. À. Ô, cái trường mình bị ganh rồi. Wow, wow, wow, Ừm, wow! wow, wow, Wow rồi, wow! lên trúng số rồi. Thôi xong rồi cả nhà ơi, thôi Thôi xong xong, rồi, thôi trận chiến đã gần đến hồi kết Cái vâng, vâng, bạn Trang đang cố cố gắng, bạn Trang đang rất cố gắng. Victory. cố Xong. quá em ơi, cố Ờ. quá, mình quá cố em ơi. Ôi Thôi trời! xong. Ô, ô, đạt, đạt, tỏa sáng, đạt, tỏa sáng. Đạt, không long long long đến không đến gõ đạt <laughs> cố gắng trong vuông đạt cố gắng trong vuông đạt đang mũi đốc inox mũi đốc inox không làm gì được cả ừ. đạt đánh ừ. những đòn đánh của đạt giống như gãi ngứa tim bạn trời ơi những cũng thảm quá lắm ngon ghê ờ, không rồi sao và trận đấu đến đây là chấm dứt vâng, vâng chúc các bạn ngủ ngon đội đỏ đã thể hiện rất tuyệt vời Tỷ số là 14-19 và chiến thắng nghiêng về đội đỏ.